Tuy nhiên thì mỗi sáng thức dậy, bạn có cảm thấy ế ỏi, mệt mỏi khiến cho cuộc sống và công việc của bạn gặp nhiều cản trở. Vậy phải làm gì để có thể khắc phục điều đó? Nếu muốn có một sức khỏe dẻo dai, điều đầu tiên hãy học và tránh những điều cấm kỵ không nên làm vào buổi sáng dưới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. 10 thói quen buổi sáng cực kỳ có hại cho sức khỏe mà nhiều người hay mắc phải. Thứ nhất, vận động quá mạnh. Nhiều người có thói quen tập thể dục thể thao vào buổi sớm là rất tốt, nhưng điều bạn cần chú ý là khi tỉnh giấc, hãy ngồi nghỉ một lát để khí âm dương được cân bằng rồi mới tiến hành tập. Trước khi tập, bạn cũng cần khởi động thật kỹ, chưa vận động mạnh ngay nếu không dễ mắc bệnh tim mạch ngồi ý muốn. Thứ hai, đi chân trần. Nhiều người có thói quen đi chân trần trên sàn nhà ngay khi vừa bước xuống giường. Điều này không có lợi cho sức khỏe. Vào buổi sáng, bàn chân vẫn chưa thích ứng với nhiệt độ bên ngoài. Do vậy, đi chân trần trên sàn dễ bị lạnh, gây đau bụng, viêm khớp. Thứ ba, đi tiểu. Sáng sớm ngủ dậy, bàn quang thường trong tình trạng bị đầy ứ nước tiểu, khiến bạn có cảm giác không thể không đi tiểu ngay. Tuy nhiên đây lại là một trong những điều kỳ khi mới thức giấc bởi việc vội vàng đi tiểu ngay khi tỉnh sẽ làm bàng quang rơi vào trạng thái rỗng, dễ gây chóng mặt, thậm chí còn xuất hiện trường hợp ngất đi khi tiểu. Bạn nên ngồi yên một lúc rồi mới từ từ đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để cơ thể không bị đột ngột thay đổi trạng thái. Thứ tư, gội đầu. Buổi sáng không nên gội đầu, đặc biệt là vào mùa đông. Nhẹ thì đau đầu, nặng thì có thể dẫn đến tình trạng các cơ đau nhức tốt nhất đối với thanh niên nên gội đầu buổi tối, nhưng không gội trước khi đi ngủ. Nên để tóc khô rồi mới ra ngoài, còn với người già thì tốt nhất nên gội đầu vào buổi trưa. Thứ năm, tắm nước nóng. Đúng là tắm nước nóng sẽ có tác dụng giúp chúng ta thư giãn rất tốt. Thế nhưng vào buổi sáng, các chuyên gia sức khỏe lại khuyên chúng ta nên tắm bằng nước mát. Nước mát sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái, tươi mát hơn nó cũng giúp kích thích các hoạt động của não bộ và giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Hơn thế nữa, nước mát không giống như nước nóng, không làm cho da bạn bị khô. Ngoài ra, theo các nghiên cứu, tắm nước mát thường xuyên cũng có thể giúp giảm tới 4 kg mỗi năm. Thứ sáu, bỏ bữa sáng thường xuyên. Sau một đêm dài say giấc, cơ thể cần năng lượng để hoạt động. Bỏ bữa sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi, dễ mắc bệnh dạ dày, béo phì. Nhiều người vì rất nhiều lý do như ngủ dậy trễ, đi làm sớm, buổi sáng bận rộn rất nhiều công việc nên đã hình thành thói quen bỏ bữa sáng. Trong khi đây lại là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể. Khi bạn bỏ bữa sáng, mức độ đường trong máu thấp hơn, dẫn đến không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ, gây thái hóa não, đó là chưa kể đến suy giảm sức khỏe, hệ miễn dịch, sức đề kháng khiến cho cơ thể mệt mỏi, suy nhược làm việc kém hiệu quả. Chính vì vậy, bạn cần từ bỏ thói quen này, hãy thức dậy sớm vận động nhẹ nhàng, uống một tí nước ấm để giải độc, cung cấp nước cho cơ thể và thưởng thức một bữa ăn sáng thật thịnh soạn, đầy đủ dưỡng chất nhé. Bữa sáng tốt nhất nên dùng thực phẩm ấm nóng, bởi theo đông y, dạ dày thích hợp tiêu hóa các thức ăn ấm nóng để phục hồi sức lực, giúp khỏe khoắn cả ngày dài. Nếu có thể, hãy hình thành thói quen ăn sáng và một giờ cố định để tạo nên nhịp sinh học ổn định, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, nề nếp hơn. Thứ bảy, uống trà hay cà phê. Bạn luôn muốn đánh thức cơ thể thật nhanh bằng chất có chứa caffeine. Tuy nhiên, thói quen này về lâu dài không tốt cho sức khỏe và khiến bạn phụ thuộc vào nhóm thực phẩm này. Dạ dày chứa nhiều axit vào buổi sáng, bạn nên tiêu thụ thực phẩm có tính kiềm để cân bằng và giúp cơ thể dễ chịu. Trà hạt cà phê sẽ làm tăng thêm axit trong dạ dày, tạo năng lượng dư thừa và khiến bạn rơi vào trạng thái bị kích thích. Một cốc nước chanh ấm pha mật ong là lựa chọn lý tưởng vào buổi sáng, vừa giúp bạn tỉnh táo thanh lọc cơ thể, lại vừa kiểm soát căng nặng. Thứ 8. Làm việc ngay Sau khi thức dậy, bạn cần dành một khoảng thời gian để các cơ giãn ra, tránh bị co cơ hay chuột rút, không có lợi cho sức khỏe. Đồng thời nên để đầu óc thư giãn, vui vẻ để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho một ngày làm việc hiệu quả. Nếu vừa thức dậy, bạn đã lao ngay vào công việc, sẽ rất có hại cho sức khỏe và tâm lý, đồng thời làm cho buổi sáng của bạn áp lực hơn, chất lượng công việc sẽ không được như mong muốn. Thứ 9. Sử dụng điện thoại Thông thường khi thức dậy, chúng ta có thói quen kiểm tra email hay tin nhắn trên điện thoại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, thì thói quen này thật sự tệ hại vì nó sẽ khiến cho bạn mang tâm trạng không tốt suốt cả ngày và làm việc kém hiệu quả. Thứ 10. Đánh răng sau khi ăn sáng xong Nếu bạn vẫn muốn đánh răng cho sạch sẽ, hãy đánh sau khi ăn 20 phút sau khi ăn sáng xong – vì nếu đánh răng ngay sau khi ăn sáng, sẽ làm măng răng của chúng ta bị tổn thương, đặc biệt là sau khi ăn hoa quả hay là uống soda, vì trong đó có chứa thành phần của axit citric và axit phosphoric. Vì thế, đừng đánh răng ngay sau khi ăn, mà thay vào đó chỉ cần xúc miệng bằng nước hoặc dùng chỉ nha khoa là được. Thay vì lãng phí những phút giây quý giá của ngày mới bằng những cách không tốt cho sức khỏe của bạn, Hãy làm những điều sau để ngày mới của bạn bắt đầu thật sự ý nghĩa. Thứ nhất, mở cửa phòng, đón nắng sớm vào nhà. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khi mở cửa sổ buổi sớm mai, không chỉ đón ánh nắng làm sáng căn phòng, mà còn thông gió và quan trọng hơn là còn giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng giúp bạn tỉnh táo hơn sau giấc ngủ đêm, điều chỉnh chu kỳ nghỉ ngơi, thức giấc của con người thông qua việc kích thích đồng hồ sinh học. Ánh nắng mặt trời cũng là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất cho cơ thể, giúp tâm trạng luôn thoải mái cũng như giúp cho quá trình sản xuất serotonin, một chất hóa học tự nhiên trong bộ não và cơ thể có chức năng giữ cho tâm trạng được vui vẻ. Do đó, một trong những thói quen buổi sáng là mở cửa sổ nhà bạn ra cho nắng sớm vào nhà, giúp mọi người thức dậy, và có tâm trạng tốt chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả. Thứ hai, ngồi thiền tĩnh tâm. Sau khi thức dậy bước ra khỏi giường, bạn nên ngồi bắt chéo chân và thiền trong khoảng 15 phút. Về cơ bản thì thiền có tác dụng tĩnh tâm, gạt bỏ phiền muộn, ưu tư ra khỏi tâm trí. Ngồi thiền cũng cần một khoảng thời gian nhất định thì mới có tác dụng. Những ai đã ngồi thiền đều thấy bớt căng thẳng mệt mỏi, cải thiện mức độ tập trung quyết đoán mạnh mẽ hơn theo thời gian. Thứ ba, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của âm nhạc. Nó ngay lập tức có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Hãy lên kế hoạch từ trước và đưa ra danh sách những bài hát vui vẻ lạc quan khiến bạn cười. Hãy nghe nhạc khi bạn đang đánh răng, ăn sáng hoặc đang tới nơi làm việc. Thứ tư, tuyệt đối không bỏ bữa sáng và cần ăn gì đó trước khi rời khỏi nhà. Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy ăn trái cây hoặc uống một ly nước cam. Để có một bữa sáng nhanh chóng, bạn có thể luộc hai quả trứng và thêm một bát yến mạch. Thứ năm, trong khi chờ đợi bữa sáng sẵn sàng, bạn có thể ghi lại danh sách những công việc cần hoàn thành vào cuối ngày. Bằng cách này, bạn sẽ làm việc có kế hoạch và hiệu quả hơn. Thứ sáu,